Thông tin về sức khỏe của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là bí mật nhà nước. Hồ sơ bệnh án và thông tin sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa được đưa vào danh mục bí mật nhà nước. Trong lúc tin đồn về sức khỏe của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lai nổi lên khi người kiêm nhiệm hai chức danh cao nhất của đất nước vắng mặt trong lễ kỷ niệm quốc khánh Việt Nam – vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Trước đó, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có mặt trong lễ quốc tang của ông Lê Khả Phiêu, mặc dù ông Trọng là trưởng ban lễ tang. Trong lúc người dân đang hoang mang, không biết sức khỏe của người đứng đầu đảng và nhà nước ra sao, vì đã lâu không thấy ông Nguyễn Phú Trọng xuất hiện, mà chỉ buông rèm chấp chính. Thì hôm 30 tháng 8, các báo lề đảng đồng loạt đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành quyết định về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế, trong đó quy định mức độ tối mật của các thông tin liên quan đến sức khỏe của những người lãnh đạo cao nhất Việt Nam, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng được bảo vệ tối mật trong một bộ luật ban hành cách đây gần 2 năm. Theo quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước, được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 11 năm 2018, thì thông tin về sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước là thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Việc không công khai tình hình sức khỏe của các lãnh đạo nhà nước khiến xuất hiện các tin đồn trong công luận, đặc biệt đối với Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người lại vừa vắng mặt trong hai sự kiện quan trọng đó là quốc tàng của ông Lê Khả Phiêu cách đây 2 tuần và lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam vào ngày 28 tháng 8 vừa qua. Sự vắng mặt của ông Trọng được coi là một việc bất thường vì theo thông lệ, trong vai trò Tổng bí thư Đảng cầm sản Việt Nam, ông Trọng là trưởng ban lễ tang cho quốc tang của ông Lê Khả Phiêu và trong vai trò là chủ tịch nước thì ông Trọng phải là người chủ trì sự kiện mừng lễ quốc khánh. Trong cả hai sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã là người chủ trì. Lần gần đây nhất có sự xuất hiện bằng hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng trên truyền thông là cuộc điện đàm trực tuyến với Tổng bí thư Lào. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng được cho là bị đột quỵ trong một chuyến thăm tới Kiên Giang hồi giữa tháng 4 năm 2019, ông Trọng hầu như không tham dự các sự kiện quan trọng trong nước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã không có mặt tại lễ tang của ông Lê Đức Anh vào năm ngoái. Trong một lần hiếm hoi, hồi cuối tháng 10 năm 2019, một video clip phát trên kênh truyền hình nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lộ rõ dáng đi kỳ lạ của ông Trọng và đây được cho là di chứng sau vụ đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang hồi tháng 4 năm 2019 trong khi bộ máy an ninh Cộng sản Việt Nam quyết giữ bí mật tình hình sức khỏe của lãnh đạo cấp cao, để đến nỗi người dân giờ đây không biết Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước của họ hiện giờ có tự đi lại nổi không hay vẫn còn ngồi xe lăn, thì bên Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố từ chức và công khai lý do là vì căn bệnh đường ruột kinh niên của ông ngày càng nặng. Sự kiện này khiến dư luận đặt vấn đề về sự trung thực và trách nhiệm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Trong lúc Việt Nam đang đối mặt với dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế của đất nước và cuộc sống của người dân. Trong lúc tình hình Biển Đông rất căng thẳng vì những hành động xâm chiếm của Trung Quốc, thì nguyên thủ quốc gia lại không xuất hiện trước công chúng. Sự vắng mặt của ông Nguyễn Phú Trọng là sự bỏ rơi trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Vì sao chế độ Cộng sản Việt Nam muốn giữ bí mật sức khỏe của lãnh đạo? Bởi vì những người như ông Nguyễn Phú Trọng lao vào một quá trình đấu đá tranh giành quyền lực khốc liệt để có thể ngồi vào những vị trí lãnh đạo cao nhất vì tham vọng quyền lực, tư lợi, chứ không phải vì tinh thần phục vụ cho dân, cho nước. Vì bản chất tham quyền cố vị, vì bảo vệ độc quyền cai trị của đảng mà họ luôn cần phải giấu giếm những yếu kém của mình, từ yếu kém về sức khỏe cho đến khả năng điều hành đất nước. Nên việc các quan chức lãnh đạo cộng sản tự nguyện từ chức vì lợi ích quốc gia là điều không bao giờ có khi mà đảng Cộng sản Việt Nam còn coi quyền lực chính trị là độc quyền của mình. Các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam chỉ tự xin từ chức vì lý do sức khỏe khi có nguy cơ bị đưa vào lò và muốn hạ cánh an toàn. Một chế độ tự xưng là của dân, do dân và vì dân, thì người dân lại không có quyền được biết tình trạng sức khỏe của người cầm quyền. Nếu thực sự vì dân thực sự có trách nhiệm với đất nước, thì giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam cần phải như Thủ tướng Shinzo Abe, trung thực với dân, công khai bệnh trạng của mình nếu có và sẵn sàng từ chức khi cho rằng mình không còn đủ sức để tiếp tục cương vị lãnh đạo. Nếu là một lãnh đạo mà không công khai bệnh tình, sức khỏe tốt xấu của mình là dối trả với dân. Nếu nhà nước không công khai tình trạng sức khỏe của những người đang điều hành đất nước là thiếu tôn trọng dân, thiếu trách nhiệm với dân.